trẻ em có thể rất vui khi giả làm những động vật khác nhau. Ví dụ, bạn có thể nói, hãy giả vờ còn là một chú chim. Vậy một chú chim làm gì? Trẻ có thể vỗ cánh tay của mình như một chú chim. Hoặc bạn có thể nói, con có thể bắt chước như một chú khỉ không? Và trẻ có thể nhảy xung quanh như một chú khỉ. Bạn có thể làm điều này với bất cứ động vật nào mà trẻ biết. Hoạt động này giúp trẻ tìm hiểu về những hành vi khác nhau của động vật